làm siêu cò nhờ công nghệ. Hiện thị trường bất động sản xuất hiện những ứng dụng công nghệ giúp môi giới bất động sản gia tăng vị thế người làm môi giới bất động sản, làm chủ hoạt động kinh doanh, tăng thu nhập, tăng hiệu suất làm việc và giảm chi phí bán hàng. Thậm chí, cả những môi giới không chuyên cũng có thể thành siêu cỏ nhờ công nghệ. Có thể thấy, thị trường bất động sản không nằm ngoài cuộc đua chuyển đổi số với sự xuất hiện của lĩnh vực BROBTECH, Property Technology. Công nghệ bất động sản hiện được đánh giá là ngành nóng và thu hút vốn đầu tư trên phạm vi toàn cầu. Theo nghiên cứu của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, quy mô thị trường bất động sản Việt Nam sẽ đạt 1.232 tỷ USD, chiếm 22% tổng tài sản nền kinh tế vào năm 2030. Đây là thỏi nam châm thu hút kích hoạt cuộc đua ngay thời điểm hiện tại và các bên PROBTECH đang ra sức tìm cách chứng minh tính hiệu quả bằng cách tiếp cận riêng. Còn theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam và BGOPTECH giúp các cá nhân, doanh nghiệp nghiên cứu, giao dịch mua bán, thuê, cho thuê và quản lý bất động sản, cho phép tối giản hóa quy trình làm việc giữa người mua, người bán, người thuê, môi giới, cho vay hoặc chủ nhà. Có thể nói, những công nghệ mà BGOBTECH sử dụng giúp thị trường bất động sản minh bạch và hiệu quả hơn, đồng thời giúp người dùng trải nghiệm các hoạt động liên quan trong lĩnh vực bất động sản chỉ với một cú nhấp chuột. Hiện nay, hành trình chuyển đổi số ngày càng diễn ra mạnh mẽ trong lĩnh vực bất động sản, trong đó các ứng dụng dành cho môi giới bất động sản ngày càng nở rộ. Chẳng hạn như mới đây, công ty cổ phần công nghệ bất động sản MGI, MG Vlogtech ra mắt MG một Diator Platform, nền tảng công nghệ kết nối cộng đồng môi giới bất động sản. Nền tảng này nhằm giải quyết 3 vấn đề lớn của người làm môi giới bất động sản về nguồn hàng, khách hàng và hệ thống liên kết hỗ trợ bán hàng. Từ nhà môi giới bất động sản chuyên nghiệp đến người làm môi giới bất động sản không chuyên có thể gia tăng thu nhập, giảm chi phí và gia tăng hiệu suất bán hàng. Thì hay, Hauger Group cũng là hệ sinh thái công nghệ đang tiên phong trong chuyển đổi số lĩnh vực dịch vụ cho thị trường bất động sản. Hệ sinh thái này bao gồm ứng dụng kết nối kinh doanh bất động sản, dịch vụ môi giới bất động sản, giải pháp chuyển đổi số ngành quản lý bất động sản, nền tảng kết nối đầu tư bất động sản dành cho cộng đồng. Trước đó, PGOKCOM cũng là ứng dụng mới xuất hiện dành riêng cho cộng đồng môi giới bất động sản, cũng nhận được sự chú ý. Ứng dụng này cung cấp các tính năng hỗ trợ kinh doanh, giúp gia tăng thu nhập và tạo không gian để nhân viên môi giới hợp tác, học hỏi lẫn nhau. Theo đó, thông tin sản phẩm được cập nhật liên tục real time, giúp sale nắm bắt và tư vấn khách hàng chính xác, hiệu quả. Quy trình kinh doanh, quản lý sản phẩm, kế toán, đối chiếu giao dịch, chi trả hoa hồng cũng được số hóa, giảm thao tác thủ công gây thiếu sót. Theo các chuyên gia, BROBTECH là ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực bất động sản, giúp kết nối người mua, người bán, người có sản phẩm và nhu cầu trên thị trường. Thay vì gặp mặt trao đổi trực tiếp, người mua và bán có thể thực hiện các khâu giao dịch qua mạng, các nền tảng ứng dụng online. Trên thế giới, công nghệ đã được áp dụng rộng rãi trong lĩnh vực bất động sản tạo ra một hệ sinh thái hoàn chỉnh phục vụ các bất động sản cá nhân và bất động sản thương mại. VGOPTECH đang ở giai đoạn phát triển với các công nghệ hiện đại như Big Data, AI, VR và Blockchain. Như vậy có thể thấy, kể cả sau đại dịch thì các doanh nghiệp bất động sản vẫn cần phải thay đổi, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong hoạt động kinh doanh. Nếu biết cách khai thác, công nghệ sẽ mang lại hiệu quả, giá trị cho các doanh nghiệp cũng như tư vấn bán hàng bất động sản. Tất nhiên, trong hành trình này, doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Thị trường bất động sản tại Việt Nam thời gian qua chứng kiến nhiều biến động sau những tác động và ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Cơn bão COVID-19 hoành hành dẫn đến sự chuyển dịch trong hành vi tiêu dùng của khách hàng cũng như cách thức vận hành của các doanh nghiệp. Và chuyển đổi số là một trong những xu hướng phát triển mạnh mẽ khi nền kinh tế đứng trước thách thức và cơ hội hậu COVID-19. Hiện nay, khi công nghệ trở thành mạng không thể thiếu trong lĩnh vực bất động sản, nhiều ứng dụng được ra đời giúp công việc mua, bán dễ dàng hơn, Hiện có những ứng dụng mà người dùng dễ dàng tiếp cận với vô số nguồn hàng bất động sản sơ cấp và thứ cấp bao gồm cả bán và cho thuê, đồng thời giúp những người hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản có thêm nguồn hàng cũng như khách hàng tiềm năng thông qua cơ chế matching thông minh sử dụng AI và machine learning. Có thể thấy, sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, không ít các sàn giao dịch bất động sản vừa và nhỏ lâm vào cảnh phá sản hoặc phải sống lây lắt, theo số liệu từ VA tháng 9 năm 2021, cả nước có khoảng 500 sàn giao dịch bất động sản, nơi làm việc của gần 75.000 nhân viên môi giới nhà đất. Nhân viên môi giới tự do, nhưng có đến gần 30% sàn môi giới bất động sản đã giải thể, chủ yếu do ảnh hưởng từ đợt bùng phát COVID-19. Kết quả khảo sát của VA còn cho thấy hơn 80% sàn giao dịch bất động sản không có doanh thu hoặc doanh thu thấp. Có 28% sàn giao dịch phải giải thể, phá sàn do ảnh hưởng dịch COVID-19 thời gian qua. Nhiều người hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận khách hàng tiềm năng. Họ phải bỏ ra nhiều chi phí cho marketing và quảng cáo trong khi hiệu quả không cao, bên cạnh đó là những nguy cơ tiềm ẩn như thu nhập thiếu ổn định, di chuyển nhiều, đối mặt với sự cạnh tranh không lành mạnh. Vì thế, nhiều ứng dụng công nghệ ra đời giúp tối ưu hóa chi phí hoạt động bán hàng và tiết kiệm tối đa thời gian và công sức cho người làm môi giới bất động sản. Đây được xem là giải pháp cho lĩnh vực này trong bối cảnh thị trường bất động sản biến động. Theo nhận định của ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam và trong tọa đàm vai trò nhà môi giới bất động sản trong xu thế mới tổ chức cuối tháng 3 năm 2022. Thực tế có không ít cá nhân, tổ chức môi giới bất động sản chưa am hiểu đầy đủ về pháp luật, thiếu kỹ năng nghề nghiệp nên xảy ra một số tình trạng hoạt động không lành mạnh, gây sốt ảo trên thị trường. Do đó, việc cá ứng dụng công nghệ trong môi giới bất động sản được xem là giải pháp tối ưu nhằm đảm bảo tính minh bạch trong các giao dịch khi người môi giới bất động sản có thể thỏa thuận nhiều hình thức hợp tác công việc, ví dụ như mua bán chéo các sản phẩm bất động sản giữa các bên để vượt qua những hạn chế truyền thống, tối thiểu những cạnh tranh không lành mạnh và tối ưu hóa lợi nhuận cho các bên.